fire with Để anh hát cho em nghe những giai điệu ngân vang Và cơn nắng phiêu du theo làn phớt mong manh Là công chúa hay nàng là tiên nữ trong tranh